Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khả anh em ơi Và Diệt Khả xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ và cũng như là một ngày mới vui vẻ anh em ơi Và ngày lần hôm nay thì à, Khải cũng đã sau cái video hôm qua Khải đã ra năm mảnh à, Con luôn à, uh, định khái phục yêu đái Thì nói chung là đây là Khải đang ép cái đai định khái của cái bang anh em Và cái đai này thì đang sở hữu skin 9x uh, Đó là dòng thứ hai Mong sao mà cái, cái Khải ép ra cái đai mà cái dòng thứ hai skin 3 cấp nha mọi người còn ờ, sợ kim bên trên thì không quan tâm cho lắm nếu mà ra được ờ, ba ba thì càng tốt anh em nói chung là ờ, cũng hên xui cả nói chung là hên xui thôi bây giờ thì trước mắt thì mình cứ mong là cố gắng ra skin chỉ đít ba cấp rồi bây giờ thì khải sẽ đi ép nha nè sẽ đi ép à, cái cái mạnh cuối cùng và cũng như là đi à, đi ra ra ra đai luôn ra đam kim phái luôn à, bây giờ thì khải sẽ Đấy, chút này mà <clears throat> Rồi, đi ra ra phẩm thôi. Phần tường. Giờ hiện tại Khải đã đầy đủ rồi. À, phẩm 7, phẩm 8, biết kiếp rồi à, này nọ đầy đủ rồi. Giờ chỉ thiếu là hiền 1, phẩm 8, sinh lực và ẩn ẩn 1, phẩm 8 làm chậm. Đó. Cái đó hai cái này nữa là xong uh, à, sống mảnh, đầu đầu đi ra đai thôi. Lấy sinh lực nè ấy lồng lồng lồng đây sinh lực đây ôi xíu viên lấy viên nè hút viên một hai mấy phần tám này thì phải ủa đều bị dính rồi dính rồi ao game em dính rồi nè mình lỗi rồi ok bị dính bên phủ diên nè bị sao nó dính dính dính rồi <clears throat> hai cái cuối cùng này phẩm 8 là ok nha nè đấy <clears throat> sinh lực nè 157 này, hành tinh này, hiện nè bốn hiệu tinh bốn hiệu tinh bốn đài bốn đài hai đài gì cũng được mình bỏ thêm cho nó lên tỷ lệ thì nó cố gắng lên trăm trăm phần tám tỷ lệ này còn 95 nè vẫn có cái tỷ lệ xịt ôi phần chín luôn này bảo tung chảo này mà ngon Phẩm chính luôn, vãi trưởng thì Ra phẩm chính luôn mấy cái này nha Phẩm chính này, đến cục làm chậm nè Làm chậm ấn một nè Hình tinh 1 nè Cục ấn nè bốn thủy tinh nè bốn đại nè cái này mà phẩm chính nữa là ảo tung chảo luôn anh em Chậm. Dạ. tám ok xong đi ra mảnh nha anh em ra mảnh thì đủ rồi đứng này ra luôn cần phải đi đâu mảnh cuối cùng cúng cùi cuối cùng cúng cùi phẩm tám chín nè tám nè 7 nè 8 nè 1 và 5 nè một cái bí, bí kíp nè nguồn tin 1 nè 13 gì cũng được 1 nè Rồi. dọn kho dọn kho phố nè mảnh 1 nè 9 nè 8 nè 7 nè 8 nè bí kíp này ngoài vào đó một tập bí kíp này tật một <clears throat> rồi sống này sẽ đi uh, ra mảnh là thử đài bao nhiêu cấp nha nè rồi thành công chấm chấm tiếp tục mình sẽ làm bên quá tửu <laughs> mình bắn cánh đai đầu rồi nè là quá tửu đây rồi đi ra mạnh luôn nha anh em ơi Cố lên cố lên <clears throat> Mong sao ra skin 9x chứ, 3 à, cấp anh em ơi Mong sao ra skin 9x 3 cấp anh em ơi Anh em đang xem video đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi à, Nói chung lần này thì Khả đầu tư à, ở số cái mảnh này tương đương khoảng à, Phổ số phổ khoảng gần 12 kim à, Gần 85 viên thị tinh 85 viên thủy tinh thì trung bình khoảng 170 một viên thì 14 à, kim rưỡi nữa là chung chưa tính phôi này nọ 12 kim phổi lại 14 kim rưỡi thủy tinh thì bay hết gần 26 kim rưỡi 26 kim rưỡi mà ba đầu lắc nhất nữa gần vị trí gần 2 triệu nè ba đầu lắc nhất những phẩm phôi này nọ nữa à, tốn khoảng tầm 2 đến 2 kim hơn nữa thì nói chung gần 2 triệu nha em ơi cái đa lượng này gần 2 triệu nha em nếu ra mắt thì thành công còn ra min coi như lỗ nha nam còn tầm trung thì coi như là vừa tiền, ok cánh mình mấy mấy đấy Rồi vô nha nam, em một hai ba bốn năm sáu ok chưa 1 2 3 4 5 6 Fit Ơi xa anh em ơi thành công rồi mà biết bao nhiêu cấp anh em ơi Để xem thử hôm nay Khải còn nhỏ không nha anh em Biết còn nhỏ không nha mọi người Đồ mong sao 3 cấp 9 nít anh em ơi Mong sao 3 cấp 9 nít anh em ơi Mong sao 3 cấp 9 nít anh em ơi Mấy cấp anh em Mấy cấp anh em hình như hai cấp rồi Woo! Woo! Yeah yeah yeah ba cấp anh em à ba cấp anh em à trời ơi tại vì mình đã nhìn là mình đã có 24 24 lên 27 là ba cấp yeah baby ok lần đầu tư này quá thành công anh em à ba cấp 9x anh em ơi trời ơi trời ơi trời ơi bưởi oh! Yeah, baby oh OJV, yeah, oh ngon, ngon, ngon, lành cành đào, không 30, không 3 cấp nữa là uống phí của trời này mà ngon quá ngon quá trời ơi bao nhiêu công sức của mình hôm qua đến giờ này mà easy game trời ơi quá ngon em ơi quá ngon em ơi trời ơi đồ, quá đẹp quá đẹp quá xuất sắc này mà quá ok ok man luôn trời ơi đã đã đã đã đã đã đã đã cái nương quá em ơi trời ơi trời ơi trời mong nhiêu đó không em mà ai chà lần đầu tiên mình đọc một cái đồ cả quá đẹp anh em ơi rớt nước mắt ơi trời ơi mừng quá mừng quá mừng quá mừng quá mừng quá mừng quá anh em ơi tại video này khả năng làm video chứ khả không có like mọi người ấy da ấy da ấy da ấy da ấy da hết nhỏ rồi hết nhỏ rồi anh em ơi vứt chống phá lần ơi ấy chà vượt lên ôi trời lực tay 10 cái máy luôn chắc quá được nó là được của nó ngon quá ngon quá lô lô lô, ừ. lành ơi gì đâu nét em kim <laughs> ngon lành cành đào được trời ơi mà mừng rớt cũng mất đây em ơi à, hết hai triệu hết hai triệu à, mà ra có một phổ của tôi có một có một phổ của ừ, tôi á bạn ơi trời ngon quá thơm không thơm không <laughs> thôi anh ơi thôi anh ơi đây em ơi à, cho lành ít lần bài bot vào đoàn ra nhặt được này ngon lành lành với giờ nó gửi phôi mình nhiều cho nó một kim ủng hộ em đó tinh thần đó ngon quá ngon luôn hình <laughs> quá nói chung cảm ơn em cảm ơn em rất nhiều cảm ơn em trong ban hỗ trợ quá đẹp anh ơi rồi rồi quá ngon đẹp quá khải khải khải coi độ khải khải khải coi độ khải đồ ra à, ờ, đồ đồ ai ăn đồ ai đồ em đó. đồ em nữa hả hồi nãy à, hồi nãy ừ. hồi nãy bỏ vô là em thấy số số ba rồi nhưng mà em không thấy cái ở đây ờ ờ bỏ vô tao sẽ vào rồi hai bãi hai bãi hai bãi là ngon quá bao tay hơi bị mít chón em mua lại bao tay khác bao tay này không đủ chón nè có 30 chón mang vào được cái bốn bảy mươi chón à không đủ mất bao tay này thì bỏ đi ờ không đủ mất Đẹp lắm Không đúng không? Rồi, đây lưng đẹp quá Mình lần này lưng đẹp quá Rồi bao tay rẻ không biết Nhìn bao tay rẻ không biết À, kháng băng chón trúng độc Ngon, ngon, ngon đã cái nư lên cái tay ba cách người ngon ừ donut đi donut đi ngon lành cành đào <laughs> donut donut donut nè thấy không nói chung là khái mong sao là sinh hào có ba cấp thôi là được rồi đây thêm cái kia hai cấp nữa ôi trời mừng hú hung dĩa đủ ngày mày đủ luôn đủ ngày mày đủ luôn nhưng mà không làm miligam đoán à, không làm mini đó <laughs> ngồi đoán ở ngoài đúng luôn đúng rồi đúng luôn á đi ngày 13 ba ba nữa đặng luôn đặng tám mươi tám mươi dưới này trăm hai mươi đúng rồi đúng trăm hai mươi làm chậm nếu đi những ngày 10 ôi đây lưng này vừa đạt luôn hợp lý nha đẹp quá tại vì uh, con nga mi tại vì con nga mi thanh âm nó 33 rồi 33 thời gian làm chậm cũng cộng thêm đai lưng này là 80 cộng hơn nón là 120 120 làm chậm nếu đi những nga mi mà hiệu ứng chón vào tay hơi cùi đây đang định mua tay nào đẹp hơn trúng em tưởng chúng gì trúng số luôn trúng nhiều trúng số luôn à, rồi em, em, em, tính ra lúa tính ra bỏ 2 triệu mà hình nó ra mát thì giờ các bác là 3 triệu 4 triệu vẫn lời mà dung ở đỡ xài bán, bán 4 triệu anh đúng rồi anh không không em đỡ xài em mà cố gắng ra được hàng mát là đợi sẽ xài không em bán à, ờ, ngon ngon quá làm vào tay mình bao tay này như mở ra mà ép cho khổ em bao tay này mở mở rương đem ca ra mà quên mở rương hồi dạ, rương dạ tạo quên lúa nó ra mà giờ dạ hết rồi dạ giờ không không lộn cái rương cái rương sang boss nó ra mà đó vậy gì ừ nó cũng dở gì đúng không ờ. nó coi là ép rẻ thì ép lại cái bao tay này phèn quá bao tay này yếu quá hôm bữa anh lúa có một cái bốn mấy ô ba sang lấy mất rồi anh lúa đâu phải rồi quá đẹp còn rồi trong rương á còn trong rương á ờ có một cái bún mấy mà anh lúa đâu lúa có đâu được rồi bún mấy á bốn mấy gì ạ à, đâu kiểm tra thử lúa coi thử có không bố thằng nào bảo nhỏ bước ra đây à, lúa lúa bao tay nào bóng máy nào em kiểm tra thử lúa có mua luôn ok rồi ok em ơi quá ngon rồi em ơi rồi ơi quá thiệt chắc chắc quá có đồ lại nè quá đẹp luôn khó khó khó giờ là đồ là khó có vẻ là khó thành công này mà khó khó khó rồi còn bao tay thở tay lóc đi anh à, nói chung bao tay này là hôm trước nhạn cũng mở ra một cái nhưng mà hiệu ứng chón cái 37 em không mua 37 không đủ sao anh anh có cái áo đựng cái 50 luôn đâu 47 hay 49 hay 50 gì 50 luôn nàng quang đâu bón lên xem nào bón lên xem nào từ từ từ để để để để để bón xem nào giấu ở đâu ờ giấu ở đâu anh em hỏi tớ là không thấy đâu hết không quá. đồ ăn kiêng thì có đúng một ăn chứa à nên nhớ, nhớ được còn khổ bữa chiều quá không biết đâu đâu ha hôm nay đúng thành công quá nè mày, nên lần quá đẹp quá thành công rồi đồ nát cho thằng đi kiếm phôi đây <laughs> quá thành công rồi là hôm trước còn ba tay xương tinh rồi ba tay xương tinh hai hai ba ba hai hai là là đẹp nữa ba ừ. tay xương tinh ép cũng hơn hai triệu hai triệu hai triệu mấy chứ kêu chỉ đi được ba cấp đó tính sau đúng rồi cứ kêu ba cấp mà tính sau mấy kia quan tâm ôi xìa nói chung là rớt nước mắt quá đẹp ừ, ừ rớt nước mắt anh ơi em ép em gọi thái khái nhỏ là hiểu rồi mà nó ra cái đó gọi là rớt nước mắt anh nhân phẩm hôm nay nó khác một trời một vực á anh em nhỏ rồi nó mà ra một một thì đái tất quần <laughs> ra một một là coi như mất tiền thôi tại vì bán lại không không không được một triệu như thằng uh, ờ, oppa gì thằng gì nó đang bán cái một một đó nó bán 15 kim 17 kim bữa giờ nó ra cả tháng này à đâu mua tại vì min quá ngoài mua bán một triệu đó ờ một triệu như đó Đấy ơi, nhưng cái, cái bao tay đó thì ai Ờ, ai mua rồi đúng không? Em thấy hộp ba đeo mà, hộp ba xúc mẻ Dạ, ba mua rồi Bảy các bạn, bảy ca vạn nó chả xúc vội ừ, Bảy các bạn tầm năm bảy kim là cũng được Hộp ba xúc đúng rồi Còn cái áo Bảy ca vạn thì là con chưa, con chưa đến năm kim Đúng rồi Cái áo đẹp cái của anh nhưng một hộp đẹp up lên bàn đẹp không? Ờ, ờ, ờ. Số thế giới em thì em là không cần rồi một một một một rồi hơi nhỏ quá đỡ đó ha đưa vạch áo thì tăng bao nhiêu được tay luôn ở đâu <laughs> mới lóc vô đây ở, ờ, cái đâu? áo này cho tăng được trăm được tay thử được coi thử bao nhiêu được tay. giờ em đang báo mang áo 50 30 là đẹp quá em không thấy áo 50 vẫn đẹp anh ở đâu để mang thử coi em có áo 50 à áo 50 đồng cừu em đó phòng thủ mà à đồng tù à chứ nói chung là lấy đơ, chủ yếu chủ yếu cái áo định khái á, là cố gắng hai ba hoặc là cái gì đó ba ba để tăng thêm lực tây thôi chứ tại vì cái áo nó không quan trọng quan trọng nhất là phục hồi với lại cái lực tây mà anh được cái phục hồi thôi lực tây nên coi thử test lực tây thì khỏe không lên được bao nhiêu đam còn trăm lực tây thôi ừ còn cái áo em thì 50 30 phần thủ nó vẫn chắc chứ vẫn chắc mà muốn bán hàng mà gặp chung thôi chắc chịu chịu nói đúng chèo, anh rồi anh rồi chèo quá đâu em em mặc thử em test thử cho anh coi dạ, rồi Đấy, dạ. bao nhiêu đầu tay lên Đấy. một một đâu hai hai thì cũng tầm trung chung một một hay pin quá bởi vậy pin không bay còn min nữa chứ nói chung áo này min hết được mình phục hồi để em coi nó nó nó như kiểu ờ, cái áo uh, ờ, xương tinh với áo áo năng nhạc cặp phòng à, nó tăng được uh, Ờ, Tăng được một một trăm tám lượt tay tám lượt tay tám lượt tay Tăng được một trăm tám lượt tay mà phòng thủ em mất ờ, bảy mươi cộng hai Phí quá phí quá Nè anh em xem like này 75 cộng 2 sướng hơn Em mặc kiểu này dạng như em đi sói nữa Em phải trâu Em phải trâu Em 75 cộng 2 đúng không Đà bây giờ này Ra là test cho anh em xem Nói chung là mặc áo kia vào phí quá Mất đi 30 phòng thủ quá Hiện tại khá khá khá khá đẹp rồi khá bốc ra anh em xem nó bớt lên nhưng mà nó khỏi khỏi bóp đi test khỏi bóp cho nó chắc đây hiện tại bàn áo à, đồng cừu thì 30 à, phần thủ lý tỷ số vẫn như nhau mà À, thì đâu cái này là kháng banh còn cái kia kháng ba kháng à, phục phục phòng thủ mà à, ừ. khác cái kháng còn lực tay nó tăng thêm nó như nhau thì lực tay nó tăng có trăm tám nói chung là cái áo này á thì khải quyết định do khải mang áo này là vì đẹp chỗ phục hồi với lại phòng thủ kèm với cái chỗ là khải đi sói cầm sói nữa nên là phòng thủ cực kỳ cao thì khải mới cho được còn ở kháng banh có có thêm nhiều kháng banh khải cũng chết à đó nhiều kháng banh đang nhà 75 cộng 1 phòng thủ 75 cộng 2 giờ mang vô này còn mất phòng thủ này mất 75 cộng 2 luôn còn 75 thôi sao mà đánh thấy chưa sao mang được gặp em em không mang em mang áo kia ngồi thấy chưa mất đi 75 cộng 2 của em này 75 cộng 2 này cực kỳ khỏe luôn đó thấy chưa đó, anh lúa ơi em nhận này nói chung là anh em nào đi hướng cái bang ờ, đồng cừu thì mua này mang tạm cũng được quên mua cái áo đình khái mang tạm cũng được áo này thì không được đẹp lắm đó anh ơi đây đây có ai Chợ. bán đâu mà mua đúng rồi cái này không được đẹp lắm anh, anh anh dị giấu mang vô thì à, tăng được 180 lượt tay nói trong áo này anh bán là được cái dòng một hồi thì anh bán ừ. bèo lắm cũng được 7 à, đến 10 kim tùy anh bán ngon từ từ từ ngày à, dương 4k nó ra đồ định quốc là anh ấy dập cất cái shop này đi rồi đúng rồi anh chết cha đại chứ anh chặt đường hả ok rồi đấy còn em thì em vẫn hướng những phần thủ hơn Phòng thủ để em cầm số cho nó trâu Rồi Nhặt đồ vậy bậy đúng không Rồi ok rồi đó rồi, Em sẽ nghiên cứu cái bao tay nữa Bao tay nữa 40 chón nữa chung kháng banh không quan trọng Tại vì gặp Nga mi cũng chết à Nên là Kháng banh không quan trọng chọn trọng là cái chón này đánh tống kim này Đủ móc chón này Này chón 30 Thấp quá Có 70 chón này Thấp quá làm chậm này làm chậm đang được uh, 80 87 ok vào rồi dạ thôi sẽ đồ đơn giản rồi thôi ok em ok con sơi rồi anh em chơi nha em em ộp em công việc tới nha anh à, ờ, ok anh em nha bây giờ thì khả xin phép vào video nha em ơi anh em đang xem thì cho khả lại chia sẻ chơi nha anh em ơi